Ờ, xin chào các bạn à, đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu bánh thể thao của ATV à, mẫu này có đường kính là 64 60 cm bản rộng là 24 cm à, mẫu này có thông số là 26 mẫu này có thông số là 26 x 11 trừ 16 à, nhưng mà mẫu này thì à, nó chỉ tương đương với mẫu 14 thôi vành 14 mẫu này là tương đương với vành 14 lan thì à, lan kép như này Đấy. À, các cái thông số của cái à, bánh xe này thì nó vẫn tim ốc là đo ngang như này là 8 cm đo chéo là 11 cm lỗ tâm ở giữa này có cái g bên trong này là g 90 G đỡ là G90 thì à, bánh này có cái à, gai cao là gai 1,5cm à, gai địa hình thưa 1,5cm thì tùy theo mục đích sử dụng thì các bạn <coughs> và làm vào mục đích gì thì các bạn có thể lắp đặt đối với cái vành này thì những cái vành mà trừ 14 trở đi ấy, thì à, cái lòng mâm trong của nó rất là to cho nên là hầu như là uh, tất cả các cái loại tăm bua trên thị trường hiện nay thì đều không sợ bị cạ ở phía bên trong lòng như thế này việc còn lại của các bạn là chỉ à, kiểm tim ốc này thôi 11 8 chéo 11 còn lại thì à, phanh đĩa hay là phanh cơ thì cái này nó rất là to rồi nên là các bạn là không lo phải bị vướng hầu như tất cả là lắp được hết Đấy, các bạn chỉ cần đo cái G là 90 G đỡ đây 90 này tim ốc chéo 11 này và đo ngang là 8 là được đấy thì các bạn là mua bánh xe thì em có để cái mẫu à, mã số sản phẩm à, mẫu bánh ở dưới góc à, trái phía dưới video ấy ví dụ như ghi là B001 B002 đấy thì các bạn mua thì các bạn có thể đọc à, thông số à, model bánh hoặc là đo cái mã bánh là mã B00 mấy đấy thì các bạn à, à, à xem à, mình có đánh ở dưới góc dưới màn hình ấy thì các bạn à, cứ đặt hàng theo mã cũng được đấy các bạn à, lưu ý về những cái vấn đề về kích thước à, để lắp đặt là như vậy thì à, mọi chi tiết giá thành sản phẩm thì xin vui lòng à, liên hệ 0983 818 955 à, các bạn à, xem video nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên cái mẫu bánh này thì nó có chiều thì các bạn mua thì các bạn mua theo cặp đấy thì nó sẽ không bị sai chiều Cảm ơn các bạn đã xem video của mình